cả nhà tiếp tục nhé mới ăn xong rồi mới ăn được gói xôi gà ăn gói xôi gà xong trời ơi trời nó sướng cái miệng tiệp khắp Cần Thơ mới có được gói xôi gà luôn dạ chào cả nhà nhé mọi người ơi mọi người ơi chào cả nhà nhé sao không thấy bình luận gì hết ta đi chào chào em thằng mai à, thấy rồi hôm bữa là mình đã ghé hẻm ba mậu thân rồi mình cho ở ờ, khúc ờ, khúc đầu đường mậu thân rồi bây giờ mình sẽ chuyển hướng nha khúc trong thì bà con chưa có nhận được bây giờ mình sẽ chuyển hướng vô khúc trong nha của hẻm ba mậu thân mình sẽ đi hướng mặt thiên tích vô dạ chào bạn dung nguyễn no rồi ạ à. mới quất gói xôi gà xong no cái bột nấm cái lòng giờ mình sẽ à, ghé là hẻm 3 hỗ trợ cho bà con ở à, khúc sau đi từ hướng à, mạc thiên tích vô phía trước thì hôm, hôm bữa là mình xô hen cũng hết nửa xe rồi bữa nay thì bà con ở khúc trong ra không kịp thì mình quay trở lại mình gửi hỗ trợ bà con khu đó là khu phong tỏa nha này là mình lợi đột sức luôn không có liên hệ với ai hết á rồi chút nữa lời đẳng thì uh, có bà con nào ở khúc sau ra ờ, thấy thì ờ, mình sẽ gửi cho bà con hẻm ba mẫu thân đi hướng mạc thiên tích cổng sao à bữa giờ ờ, không biết ờ, đăng cái bài kia lên sao bị ờ, bị dính gậy bị dính gậy giờ làm lại cái bay nó bị mất tương tác quá trời một số cô chú anh chị hỏi Phước mấy gà xong thấy live chim ai nhà ngày nào Phước cũng like giờ mà tại do là mất tương tác đó nên họ không có thấy không sao ai thấy thì xem anh em mình ngày nào cũng đi ngày nào cũng sẽ tiếp tục anh em mình sẽ thất nghiệp khi mà hết dịch ủa hẻm ba gỡ phong tỏa rồi hả ta chạy lên hướng mậu thân thử coi có bạn này nói hẻm ba gỡ phong tỏa thì chạy lên hướng mậu thân thử rồi ờ, coi có tháo phong tỏa chưa nếu tháo phong tỏa rồi thì kiếm hẻm khác đâu có cái điện đó nó, nó không biết nó có chạy theo mình không nữa chạy từ từ đợi kia nó chạy theo đâu đâu theo mình có một bạn nói hẻm ba gỡ không tỏ rồi nếu gỡ thông tỏ rồi thì vậy ok quá mừng dạ nếu gỡ rồi vậy mừng để em chạy ngang qua em coi thử nha còn nếu tưởng chưa thì em sẽ gửi ờ, cho bà con ở khúc sau đi hướng mà thiên tích mà gỡ rồi thì thôi em sẽ ờ, kiếm hẻm khác không tỏ khác không bạn ơi mình chỉ ưu tiên cho những hẻm phong tỏa thôi nha bạn di đổ chứ ờ, nếu mà cho mấy hẻm khác ở ngoài cho bao nhiêu mà đủ quá trời người khổ rồi nhưng mà mình sẽ ưu tiên cho những hẻm khổ hơn Ê, gỡ rồi gỡ rồi hẹn ba gỡ phong tỏa rồi ok gỡ rồi gỡ rồi từ từ đợi lại cái bài gì à, trần văn diệu đó ờ chạy lên nguyễn đệ đi gửi cho cái ờ, cái một ờ, hoàn cảnh hết sức là đáng thương trên nguyễn đệ hẻm 11 ờ, hoàn cảnh đó thì hồi trước đó là Phước đã từng hỗ trợ khi mà không có dịch lúc mà ông còn sống luôn giờ thì ông mất rồi bà rồi ờ, bà thì nhập về trai một ờ, người con trai là bị uh, tai nạn bị thần kinh và thêm một người con trai nữa lại là bị uh, uh, bệnh thận phải lọc thận nữa bà thì ở trọ có hai người con ông ông thì mất rồi bà thì năm nay bảy mấy tuổi rồi đang ở trọ bà rất là sợ à, thiếu gạo luôn tại vì giờ ờ, đâu ai làm ra tiền đâu hai người con một người bị tai nạn thì bị ờ, như tâm thần bị thần kinh còn một người thì bệnh thận cũng nằm đó đi lọc thận một tuần ba lần còn bà thì bảy mấy tuổi nếu mà không có dịch thì bà sẽ đi nhặt dây chai lên nguyễn đệ nói nói lên nguyễn đệ và bây giờ thì đang dịch rồi bà sẽ không đi nhặt dây chai được nữa ông thì mất rồi ông thì lớn tuổi yếu mất rồi nhà bên cồn khương á ở bên lộn bên cồn ở ở, ở, ở, ờ, phía ở hướng sóc trăng á cồn gì chứ lâu lắm rồi phước uh, quên rồi đúng rồi đúng là chợ Sơn Khánh thì Phước biết bữa nay là đang phong tỏa nhưng mà mới phong tỏa thì ờ, anh em mình không có ghé nha mới phong tỏa buổi sáng buổi trưa nay thì giờ này thì chắc chắn là bà con cũng đâu có đâu có thiếu lương thực gì đâu tại vì theo chỉ thị 16 thì gia đình nào cũng ờ, được phát phiếu đi chợ mà thì mình cũng có thể tự đi chợ và để ờ, dự trữ trong nhà dùng vài bữa thì tất nhiên là mới phong tỏa hồi sáng thì chiều nay thì tất nhiên là sẽ không thiếu lương thực đâu và nếu mà có thiếu thì cũng có bên khu vực người ta sẽ xuống người ta hỗ trợ thời gian đầu còn thời gian ờ, về sau thì mình ờ, để cỡ năm mười bữa thì mình sẽ ờ, ghé lại sau vì còn rất là nhiều khu chưa có được hỗ trợ ở trên xóm lưới Bình Thủy kìa bên bên các nhóm từ thiện trên trển xin 750 phần để hỗ trợ cho à, bên xóm lưới bị phong tỏa tôi nghe nó 750 phần cái phước việt mình luôn dạ ok ạ à. chút nữa đây em gửi ít tiền cho bà luôn mất số điện thoại của bà rồi giờ thì chỉ nhớ hẻm 11 ngay hẻm đó thì em sẽ kêu trọ thôi và có một người con tên là Đương và một người ờ, tên là Đâu một người bị ờ, tai nạn tâm thần chấn thương sọ não dở cái não ra còn một người thì bị phải ờ, chạy thận bạn gì đó ở Hồ Chí Minh đó bạn liên hệ các nhóm Sài Gòn nha Phước <coughs> thật sự không hiểu các bạn ờ, có ờ, có nghe Phước nói gì không nữa mà cứ vô mà cứ ờ, ở Sài Gòn mà các bạn cứ cầu cứu hoài Phước đã nói rất là nhiều lần luôn rồi cả tháng nay livestream nào cũng vậy Phước nói là Phước là ở Cần Thơ mà các bạn ở trên Sài Gòn các bạn cứ việc ban vô sinh hoài ở Bình Dương Đồng Nai trước khi mình xem một cái livestream nào đó thì mình nên nghe họ nói ừ họ ở đâu như thế nào chứ uh, mình lên mình xin như xin như vậy rồi nhiều người người ta nhìn vô người ta nói sao bạn cầu cứu mà mình không cứu nữa trong khi đó mình sao lên Sài Gòn được rồi nhiều khi bạn xin hoài không được bạn quay bạn trách mình nữa mình ở Cần Thơ mà nè xe rau còn là cái gì 135 Nguyễn Đại là cái sao là cái gì cho hai phần quà rồi với lại hẻm ờ, hẻm 11 Nguyễn Đệ luôn yeah. Dạ. Dạ, chị ăn đó hả chị sa ngồi đây không sợ đói đây em ăn rau sống rồi đó một xe rau luôn 34 Hoàng Quốc Việt Nguyễn Văn Thuận Hoàng Quốc Việt là Hoàng Quốc Việt Hoàng Quốc Việt 34 Hoàng Quốc Việt Hoàng Quốc Việt nghe tên quen quá ta là ở đâu ta Hoàng Quốc Việt là ở đâu bạn đi đường nào á tự nhiên quên mất tiêu luôn à đi Nguyễn Cừ nói dài lên phải không ta đi hướng lên bệnh viện Nhi Đồng phải không Thái Sơn Hàng Bàn em biết rồi ạ à. Đúng rồi Hoàng Quốc Việt là hướng đó Dạ biết rồi Bánh xèo bảy tới Khu đó có đang phong tỏ phải không ạ Bạn Lợi Phạm ờ, bạn để lại số điện thoại nha Khu đó thì mình chưa có ghé hỗ trợ ai lần nào chứ sau lưng khu dân cư Hồng Phát qua cũng được biết con đó bạn lợi phạm bạn để lại số điện thoại nha chút nữa anh em mình sẽ đạt ờ, qua giờ để anh em mình trên Nguyễn Đệ kiếm đường này xong rồi anh em mình sẽ đi vòng qua bên đó em không có quen ai trên Sài Gòn hết trơn chị ơi à, mọi người nếu mà ở ngay khu vực của mình thì mình liên hệ với bên uh, xã phường của mình đó khu vực của mình nha Ờ, em biết rồi anh Tuấn Chút nữa em quẹo qua bệnh. Bạn Lợi Phạm bạn để lại số điện thoại nha Khu vực 34 gì đó của bạn nãy mới nói đó thì từ từ lại coi như tao nhớ có giải trọ của bà vòng vòng ở đây nè hẻm 11 hơn bà ở trọ không biết còn ở đây không thôi không biết qua khu này hay là ở đâu có cái giải trọ để tao nhìn vô cái giải trọ tao biết à 135 Đổ bên 135 tới đó Ê đây nè, bà ở đây nè dạ, Kế bên luôn Cũng đỡ Đây, bà ở chỗ này Nhớ rồi, chỗ tiệm tập quá gì hai đó có gì gửi bên đó đi để tao hỏi bên đây bà tên gì ta bà ơi tại phước mất số điện thoại rồi hoàn cảnh của bà thì đáng thương lắm không biết kêu giờ kêu thứ mấy luôn nữa anh đương anh đâu ơi không ai ra hết đường và đâu anh đưa anh đâu á em hỏi có đưa anh đâu đây không nhà của bà mà bà cụ bảy mấy tuổi nhặt dây chai á nhà bà cụ à, bảy mấy tuổi nhặt dây chai á có người con bệnh thận á có có rồi qua kêu rồi đây là một hoàn cảnh ờ, hết sức là đáng thương luôn ở trọ mà hàng tháng thì nhờ mạnh thường quân á, hỗ trợ rồi hàng ngày là bà phải đi ờ, cách ờ, ba bữa bốn bữa bà phải đi xe ôm để hai ngày một lần chứ để chở người con đi như lọc thận à bà con phước nè bà ơi dạ bà có mở cửa này được không dạ dạ từ từ không gấp nha bà bà lớn tuổi khỏi ăn bún lấy mà lấy lấy lấy bình gạo 10 kg á lấy bình gạo 10 kg á ờ đúng rồi gì vậy làm gì nắng bu dữ vậy gửi rồi mà gửi ờ, có một bịch ờ thì gửi rồi lấy cho bà thêm ờ, một ờ, bịch trứng với mì lấy bà thêm bịch trứng với mì nữa đi đi ờ gì lấy thêm bịch trứng với mì nữa để hỏi ờ, ảnh chồng còn sữa không uống sữa bà ở ngay chỗ đường Nguyễn Đệ á à, ngay chỗ à, số nhà ở đây là số nhà số nhà mấy thì không Phước không không rõ nhưng mà Phước biết ngay chỗ là Phước nhớ là Phước lần trước có ghé bà mấy lần rồi là ngay chỗ tập quá gì hai á ngay đường Nguyễn Đệ nha à 11 số 11 Nguyễn Đệ ngay chỗ tập quá gì hai số 11 Nguyễn Đệ nha con gửi bà một bao gạo 10 kg nha với một bịch rau với lại à, mì trứng con gửi bà hai phần luôn với lại gửi kèm bà thêm 500 à, ngàn để à, bà bỏ túi nha dạ giữ gìn sức khỏe nha ở ông trọng là bà, bà còn sữa đồ gì uống không thường anh đương anh anh anh trong nhà bệnh thận là anh tên gì anh đau, phải không đau. đúng rồi đau còn anh đương là anh bị tâm thần ừ, ở dưới nhà dưới. dạ ở dưới nhà giữ nhà ông mất rồi phải không bà dạ là ảnh có trọng ảnh có uống sữa được không được hả được vậy lấy uh, lấy ảnh uh... Ờ, anh uống sữa hộp hay sữa bịch cho bà bà là tên gì cũng quên rồi à bà bé bà thứ mấy nè à bà bảy đúng rồi ông bảy đó rồi nhìn giờ nhớ rồi lấy uh, cho bà lấy cái bịch nào đổ ra đổ cho lấy cho bà 10, 15 20 bịch gì cũng được test gì đó tiền à đi lọc bây giờ là tốn tiền dữ lắm hả bà tại vì đó, là phải vô test nữa dạ. mỗi lần test là bao nhiêu tiền à, hôm đó thì hai trăm à, bốn mấy ngàn bây giờ ở khoa à, thận sinh còn được trăm tám à trăm tám là mỗi lần là mình vô mình lọc là tốn bao nhiêu tiền và tính luôn tiền test test là mình một tuần mình được 3 ngày phải không ba ngày thì rất đủ ba ngày luôn á rồi còn chẳng hạn như là một tuần đó thì ảnh à, ảnh đi lọc 3 lần ba lần vậy là một tuần là chỉ test là test đúng một tuần hay là test 3 ngày thôi 3 ngày test 3 ngày vậy là một tuần mình phải test hai lần 3 lần một tuần test 3 lần luôn 246 là mình lọc ừ, mình lọc rồi mình test luôn mỗi lần lọc mỗi lần test mỗi lần lọc là mỗi lần test trời ơi vậy tiền nào chịu cho nổi là test một lần là hai trăm mấy nhưng mà ta giảm còn trăm tám rồi tiền lọc là bao nhiêu ờ, tiền nữa? Dạ, tiền lọc thì người ta chi bảo hiểm. À vậy là giờ là mình tốn tiền test ráp với tiền mình đi xe ôm đây dưới 20 ngàn đúng rồi tiền xe ôm thì con biết bà đi xe ôm không à thôi vậy giờ con gửi bà thêm 500 ngàn nữa nha là trước sau ông chịu nha dạ, rồi để bà bỏ tiền và chở anh đi uh, test giờ ông tôi mất rồi tôi điếm hết trơn nó còn nước còn cát tới đâu tính tới đó chứ làm sao giờ dạ bà bà ginh gạo vô được không ha? để cho thằng em con nó ginh vô đang ginh gạo vô à nó ginh gạo vô chùm là, ờ, là bà để sách vô đi bà dắt vô bà đi vô chồng phòng đi để tới phòng cho bà hoàn cảnh của bà thì đáng thương lắm đó ông thì bị mất rồi ở bên ờ, cồn ờ, bệnh ờ, cồn gì của sóc trăng á phước nhớ mẹ mại vậy đó. rồi người con thì bị tâm thần ở dưới á như là nói chung là bị hấp não rồi tưng tưng vậy đó còn một người thì bị thận đây nằm ở trong phòng nè đúng rồi phòng ở đây chào anh đâu nhá dạo này đây con bà nè đó vàng khè nè thấy không biết rồi thôi vậy nhớ ờ, cất tiền kỹ nha rồi đem đồ vô con nha của con anh anh em con con đi phát quà tiếp dạ dạ rồi rồi con chào ba cũng về rồi chào bà bảy cũng về đó bảy mươi mấy tuổi lo cho hai người con ông thì mất rồi bởi vì cuộc sống các bạn nói các bạn khổ chứ thấy không còn nhiều ông bà cụ còn khổ hơn các bạn nữa hàng ngày là bảo phải đi nhặt về chai á nếu mà khỏe nếu mà không có không có dịch bệnh á lụm mấy cái lon này lon nọ ở đây à, thì Phước sẽ cho bà cho cô chú anh chị biết cái địa chỉ của bà nha à, số 11 à, bà bảy, bà tên là bé ở à, chỗ tập quá dì hai nè đường Nguyễn Đệ mình ghé đây thì mình ờ, hỏi bà Bảy lụm dê chai thì ờ, người ta sẽ chỉ cho bà ở phòng trọ em trọng á ông Bảy ngồi giường nhãn uống ly cực à, ông Bảy ông Bảy lần trước mà em đi qua phà bên bển mà nó bị dập diều ngay chút mà trời mưa bão á chị nha sao xin tám phần xin gì xin gao không hả gao không hay là uh, xin uh, gì nữa ủa nãy có cho rồi mà cho mấy phần rồi ờ, ờ vậy đó hả Cho đây tám phần đây bốn phần <laughs> bốn phần trọ bên này rau nè ở ờ, bên đây xin rau không hả dạ có có bạn này thì nãy em, em xin phần đó thì em lấy rồi còn giờ là phần rau ông ông ông ông đó là ông cụ hay gì vậy ở trọ luôn hay gì ủa không phải không, bạn không, anh hả mà là xin cái gì xin rau hay là xin cái gì hay là dạ, xin ờ, mì luôn ở đây là mấy phòng mấy phòng 8 phòng hả 8 phòng ờ, vậy lấy uh, lấy uh, gạo uh, bao 10 kg á lấy uh, 30 kg đi ba bao đó với lại lấy uh, 8 phần mì với trứng luôn rồi với lại 8 phần rau 8 phòng mình 30 kg gạo nha chia ra giùm em nha tại vì gạo cái này là cho đột sức chứ em còn chừa cho bên khu khác chuyển đi qua bên khu cách ly khu phong tỏa bên kia thì à, cô chú anh chị dừng nữa có muốn giúp bà bảy thì mình ghé qua bên à, số 11 Nguyễn Đệ nha khu này à, không bị phong tỏa nhưng mà có duyên lỡ có duyên gặp thì thôi mình gửi luôn mình thấy ở đây mọi người đứng tám, tám, tám mì đó, em ơi còn ờ, chú bên đây là với ai bốn người đâu bốn phòng hả đó là bốn phòng hả đâu đâu đâu xích xích ra đây con coi thử coi ở đây mình trọ luôn hả xích ra đây mé ra đây thôi ở đây là trọ luôn hả gì ạ trọ em, em trai đó đứng xích ra đây mà anh cái em trai này nè em trai nhỏ xích ra đây xíu nè em trai em trai này nhỏ xíu mà làm vợ trọ em trai này là con ai em, trai này là à em trai này là dùm ờ, cái anh ông trọng đó hả rồi ờ, chú là ở phòng khác cô đều phòng khác cái chị đó phòng khác luôn à, tại vì con thấy giống như nguyên cái gia đình vậy đó bởi con mới hỏi thử tại con thấy chú rồi gì rồi tự nhiên có bé nhỏ rồi có người con gái thì con tưởng là nguyên gia đình bởi con hỏi sao bé trai này mình nên mà ở ờ, ở trọ sao vậy giờ con gửi lấy lấy mì trứng với lại gạo ở đây chắc chắc mình không bị phong tỏa thì chắc có thể là mình còn gạo ha hết gạo hả vậy lấy 15 kg gạo đi cho bốn phòng tự chia cái này là giúp đột sức thôi chứ uh, lỡ đi ngang có duyên thôi có gì mình dùng đó thôi nha dạ yeah. Dạ nãy mới gửi lại cô ờ, một triệu rồi đó Thì có gì nữa đỡ dịch thì em sẽ ờ, em sẽ ghé lại cô sau. Ủa mình ghé lại bà sau chị ăn mấy cái tối ngày đóng cửa không có đi đâu đâu Dạ đúng rồi, khó khăn mà đang ngay mùa dịch nữa chạy thận nó khổ lắm ạ. À, lần nào hai ngày, một tuần chạy thận ba lần. ba lần xong rồi uh, mỗi lần vô là lúc trước là test ờ, hai trăm mấy, bây giờ vô là phải test trăm tám trăm tám Rồi ok, không có gì. Hai cái giải này là bí kíp nè. <laughs> rồi rồi chúc uh, cả nhà sức khỏe luôn nha rồi, rồi. Khỏe. dạ dạ giờ thì ờ, chỉ còn uh, gì nè một trăm tám mà phải test 3 lần tuần là phải nếu tính ra chi phí là phải bốn trăm mấy 500 ngàn Dạ đúng rồi bà ở bên Cồn giữa Sóc Trăng Phú Quên mất tiêu rồi nhưng mà đi lần ờ, trước là Phước đi cái hướng ờ, à Cồn Cò nhớ rồi cô chú anh chị Cồn Cò Cồn Cò Sóc Trăng tại lần trước Phước đi ngay cái cồn đó đó à, nó gió ngay mùa mưa bão nữa trời ơi xém nữa tưởng là lật chiếc chiếc phà luôn dạ đúng rồi cô nhiều người các bạn than khổ chứ thật sự ra nhìn lại hoàn cảnh của bà mới là thật sự khổ còn dữ dằn nữa à, vòng lại chỗ ờ, hoàng quốc hoàng quốc việt đó khu vực 34 hoàng quốc việt đó bà bảy mươi mấy tuổi rồi đó mà còn phải đi nhặt dây chai nữa đó hai người con một người con kia bị uh, tâm thần bị tai nạn chấn thương sọ não não hấp thì lúc đó thì uh, vợ bỏ còn anh đâu này á, bị thận bị thận từ lúc mà mới mười mấy tuổi tới giờ á, là ảnh năm nay ba mấy tuổi bị mà mười mấy năm rồi bởi vì không có ghệ không có vợ luôn rồi bà thì cứ việc ờ, cứ việc vậy mà chăm sóc cho chăm sóc uh, anh đó nãy vô thì phước có quay đó anh là vàng hết trơn tại hoàn cảnh của của anh uh, hoàn cảnh của bà thì trước phước có biết nhưng mà tại vì tự nhiên phước quên hồi nãy có một cái chị á chị nhắc lại phước chứ nói ghé nguyễn đệ nhớ bà cụ đó không nó ừ chết quên giờ phước mới nhớ tới sẵn hơi ghé luôn rồi ờ, giờ mình ờ, các bạn lợi phạm gì hồi nãy đó mình nói mình ghé bên khu phong tỏa của bạn á bạn ờ, cho mình số điện thoại nha không bạn ơi không bạn Trang Quỳnh ơi mình không có khu bạn phong tỏa mình mới cho nha chứ bạn xin 15 phần thì mình không có cho nha 15 phần chạy ra là rất là nhiều tiền rồi 3 triệu bạc á chỉ cho những nơi phong tỏa thôi nha tại vì giờ mạnh thường quân cũng bị eo hẹp lưu cái số bạn lại trần lại giùm anh ơi em 0913 519 226 được chưa hả ở uh, Hoàng Quốc Việt nè đang chạy tới đó luôn á rồi bạn lại Trần uh, mình uh, không có cho nhận dùm nha có bao nhiêu người thì mình ờ, có phòng nào hay là bà con nào còn thức thì bạn nói với bà con nha ra mình sẽ đếm số người thôi nha đếm số người nhiều khi còn lầm nữa đó giống như nãy câu chuyện mà Phước kể với cô chú anh chị đó nhà bốn nhà bốn người Phước vừa mới đăng nãy đó nhà bốn người dùng bốn cái số điện thoại nhắn tin điện thoại xin mỗi người xin 5 phần mỗi người xin 5 phần sau đó liên hệ cho năm nhóm khác xin thì tính ra là một gia đình một xin được 100 phần ghê không ghê không thấy ghê không một người năm phần thì bốn người là hai chục phần rồi mà xin năm nhóm nguyên gia đình làm như thế xin năm nhóm năm nhóm thì chạy ra là 100 phần 100 phần thì chắc này là đem đi bán luôn á chứ ăn uống gì 100 phần gạo thử đi 100 phần gạo các bạn nghĩ là bao nhiêu ký nội lấy gạo thôi bán thôi là bao nhiêu ký à, một 5, ờ, ờ, một bịch ừ, một bịch ở ừ trăm phần một trăm phần gạo 500 kg 500 ký không đem bán được nhiêu nếu mà bán rẻ nha như chỗ Phước mua là được 5 triệu rưỡi đó Phước mua có 11 ngàn 500 mà còn những nhóm khác nhiều khi họ mua 12 13 14 15 16 tùy theo thời điểm tại vì giờ đang dịch á, thì nhiều chỗ thì giá gạo đầu á, mình lấy lô nhiều á, thì nó sẽ rẻ còn chẳng hạn như giờ nhập á, giá nó sẽ hơi cao hồi sáng mới con nhỏ em mình nó đi mua nè à, một bó rau muống với một à, cái bắp cải 92 ngàn nghe thấy ghê chưa rau muống á với bắp cải thôi 92 ngàn có chút xíu à một ký rau muống và một bắp cải 92 ngàn mà một bịch rau của mình nếu mà các bạn dùng mà tiết kiệm mà gia đình mà hai người dùng nó có thể ăn được từ 2 ngày đến 3 ngày á Phước nghĩ gia đình nào giờ cũng sẽ có một cái tủ lạnh nhỏ mini chứ mình rửa sạch xong mình để vô cái ngăn ờ, cái ngăn mát á thì nó sẽ để được ờ, mấy bữa luôn bởi vì từ những cái câu chuyện như thế đó em sẽ không bao giờ mà em phát cho người nào mà mười mấy phần năm phần nữa chứ giờ là ra đếm số người em sẽ phát tính theo số người giống như nãy cô chú anh chị thấy đó em thấy thằng nhỏ em thấy thằng nhỏ mà ra nó xong nó ở một phòng em thấy kỳ vậy em thấy là vừa có người già người hai à, mà ra đúng theo nhìn vô tưởng một gia đình không luôn á đúng là nếu mà cô chú anh chị nhìn hồi nãy đó biết tại sao mà em thắc mắc em kêu ra sát sát ngoài đây sáng sáng để em coi là cái một chú rồi một cái cô rồi một chị và một bé thì em sẽ nghĩ là một gia đình bởi vậy mới hỏi cho rõ đúng thật sự là bốn người bốn hộ hay không khổ lắm nhiều khi mình làm quá vậy á thì ờ, nhiều bạn cứ nghĩ vô đơn giản trời thì cứ việc cho đi cho từ thiện mà thì người ta xin thì mình cho đi tội lỗi của người ta tội lỗi của người ta nhưng mà lại tốn tiền mạnh thường quân tại không phải tốn tiền bạn bởi vì bạn mới nói câu đơn giản vậy còn thử bạn cho ra tiền đi mình cho thoải mái luôn bạn thử bạn đưa mình 100 triệu đi thiệt thề từ đây tới ngày ngày mai đó mình cho khí thế luôn á mình cho mình cho múc múc chỉ luôn á một người mình cho 10 kg cũng được nữa đó chị mấy tại vì mấy mấy nhóm của các em có liên kết với nhau hết trơn à cái khu hẻm này hẻm kia bạn này có cho chưa hay là có chưa cho khu nào khu nào thấy có số nào xin liên tục hẻm nào bạn nào là tụi mình biết hết trơn à vòng vòng ở Cần Thơ này các nhóm anh em đều quen biết nhau không chứ đâu có xa lạ gì đâu anh em mình đang qua đường Hoàng Quốc Việt à. Hoàng Quốc Việt biết nói nói biết lẹo lử luôn <laughs> dạ thì uh, em mới nói lên đó nói lên cho mọi người biết thôi tại vì trong uh, vấn đề từ thiện nó sẽ nhiều cái vấn đề tế nhị lắm mà mình nói ra thì nhiều bạn cứ nói mình uh, từ bi hỷ xã cái việc cho đi cho đi mình cho mình cho mà khi đó tiền mình mình còn phải tiếc nữa nói chi tiền mạnh thường quân là mình phải tiết gấp 10 lần như thế tại vì các bạn không biết đâu có nhiều mạnh thường quân á họ chỉ có hỗ trợ họ họ gửi họ chuyển khoản á chỉ có hai chục năm chục ba chục cũng có 100 cũng có và những người hai chục ba chục đó, là nhiều khi người ta nhịn ăn của người ta nữa đó để người ta chia sớt lại nữa để chia sớt cho bà con đó Ở nhiều cái anh em à, làm từ thiện nhiều cái phải tức chứ tức lắm mà từ cái tức đó mới rút kinh nghiệm ra còn ai mà cứ việc uh, bây giờ giống như trên mạng mình thường nói là gì phật online đó thì cứ việc uh, bạn nào phật online thì cứ việc dùng tiền mình cho thoải mái đi thì cứ việc cho không ai cản hết chứ hay là gửi mình à, gửi mình à, năm 50 triệu hai trăm triệu đó kêu mình mua 3 tấn gạo cho cho đi mình cho cho trong vòng một nốt nhạc một mình cho sạch liền luôn á cho là phải cho kỹ chút xíu lại cho nhiều quá tội nghiệp mạnh thường quân cũng phải thương họ chứ họ cũng phải làm để dành dụng nữa thường là bà gì người ta nói là gì chảy gì chảy chảy mồ hôi gì đó sôi nước mắt gì đó gì chảy mồ hôi sôi nước mắt gì đó mới kiếm được đồng tiền chứ vậy đã đã nói chuyện không không gành rồi mà đặt nói văn nói nho nói thơ nữa chứ <laughs> dạ cái tánh em thẳng lắm em cứ việc nói chuyện thôi nói xong thôi bỏ cũng vui vậy á ê đi đường nào đi đường nào dạ, đường này ha dạ đúng rồi đổ mồ hôi sôi nước mắt hỏi sao vậy qua lộ này đi đường uh... Ờ, cuối ờ, cái cầu với cửa trái qua à. đây đây là đường đường phố tới à. anh em mình à, tới cái đây là cầu gì ta cầu ờ, cầu gì mà để quẹo vô đường Trần Vĩnh Khiết á gần tới khu cư Hồng Phát rồi vậy đó nhiều bạn nói uh, sao mình cứ dùng tiền mạnh mà tiền của mình tự đâu có bỏ ra đâu tiền mạnh thường quân không mà như của bà nãy đó mình cũng vẫn gửi tại vì mình gửi thường mình gửi mình cho mình cũng đâu cần thiết phải quay lên cho ai đâu mình cho tiền mình mà chừng nào mà tiền mạnh thường quân là mình phải quay đối với mình là thế như nãy tính gửi bà có 500 mà nghe bà nói bà test <laughs> từng test ba lần lần trăm tám lần thấy cái, rồi là chắc là cái, cái anh đó phải làm chủ uống nhiều dữ lắm rồi anh đâu anh uống nhiều lắm không hết không có lên chỗ an giang chứ ta không cái đó là hay vậy đó còn vấn đề mà các hoàn cảnh tại sao mình cho tiền là mình phải xác minh kỹ lưỡng cho cái cho đúng em có, điện cho em lại đó chưa khi em ra đón chưa điện thử hay lợi phạm gì đó ở ờ, hoàng hoàng quốc việt khu vực 34 ok em thảo nhung cô hả đường thật là đẹp đường này đang làm làm lâu lắm rồi đó cả ba năm nay quá rồi ba năm nay rồi thì làm dài dài ra tại từ cái khúc mà bánh xèo bay tới dài tới cái đường này là nó xa lắm sao ờ, sao khu vực 34 Hoàng Quốc Việt hiện giờ có biết khu vực nào mà khu vực 34 đâu phải nói là ừ, hẻm nào gần chỗ nào thì bởi vì mấy kia em hỏi đó chắc cô biết <laughs> gần hẻm nào không hẻm 234 nè con đi bên đường Nguyễn Cừ nó dài quá dạ rồi có gì kêu tụi con nha hai xe đón dạ. cái gì khu vực 4 ở đứng ngoài có gì có kêu rồi cứ chạy đi hả còn dám giữ nữa khu này thì uh, anh em mình chưa ghé lần nào đường này mà... lâu lắm mà mình cũng mới đi đường này giờ mà ai chặn đường cái ờ, mua hoặc ba không ai, ai chặn đường ai chặn đường cái bằng áo trắng chặn đường cái mình xuống gửi cho ăn bịch rau đi lấy bịch rau ăn đỡ đi giờ ở đây không có con, gì con nghỉ tu trong phút <laughs> chiếc xe chiếc chiếc xe sau thằng Duy nó ngồi chắc nó cũng <laughs> đánh đánh lô tô quá sao á phê lắm á phê cái đường này chạy phê lắm lái xe này mà đưa ông không chạy mà khỏi không một bóng người luôn có có có kìa có được chiếc xe kìa rồi quẹo vô luôn Ê, có chiếc xe nãy giờ mới chạy cái đường này mới thấy được chiếc xe quẹo luôn rồi thấy bạn đồ trắng chạy không đâu bây giờ mà cái cô cô gái cô nói trong khu này bị phong tỏa anh sẽ phải tới shipper shipper về đêm tụi em đang bằng bảo hộ nhìn vô tưởng là <laughs> đòi đi hốt F0 hả tấp lại đâu chắc ai cũng sợ à, <laughs> giờ bắt tài cái bên em là tưởng là yeah. <laughs> Dạ. Ủa? đâu đằng đằng trước kìa ủa phong tỏ mà ủa sao có phong tỏ đâu ví dụ nữa rồi phải không ủa sao nói là phong tỏ kỳ vậy ủa không tỏ ở đâu mình sẽ đứng ngoài đầy đường chứ rồi ủa hẻm sao cô cô nào nãy điện thoại con lợi phạm là ai rồi khu sao lại nói là khu này khu phong tỏa khu nào là khu phong tỏ? cách ly trong nhà là theo chỉ thị thôi chứ đâu phải khu phong tỏa không đâu mình không bị phong tỏa cách ly thì đâu có ai nhận đâu đâu có ai cho mình gì ờ những khu phong tỏa thì người ta mới cho thôi khu phong tỏa là chỗ nào không ý con nói cô bây giờ vậy nè cái chỗ cô á là chỉ là tuân thủ theo chỉ thị 16 là ở trong nhà và mình vẫn có phiếu đi chợ phải không đúng phải không mấy cô ai cũng có phiếu đi chợ sao không có được dạ không ý là con hỏi là mình có phiếu đi chợ không có phiếu đi chợ nhưng mà cái vấn đề mà phát đồ á là ở đây con nói nè là con chỉ hỗ trợ những khu phong tỏa cách ly còn hồi nãy á, là lợi phạm là ai bình luận ai cho số điện thoại là con cô hả sao bạn ấy lại nói cái khu mà cách ly phong tỏa chứ uh, chứ mà đi hỗ trợ uh, mà đi thôi vậy giờ giờ là con ờ, con xin lỗi các cô đây nha ở đây giờ nếu mà lỡ các cô ra rồi con gửi mỗi cô người bịch rau về dùng thôi nha tại vì gạo thì con không không được không được ở đây theo ý mạnh thường quân là họ không hỗ trợ như vậy tại vì gạo tiền là mạnh thường quân tụi con chỉ là người vận chuyển dùm thôi còn gạo này là con bỏ tiền con mua thì con hỗ trợ các cô nếu các cô lấy thì con gửi còn không nữa thì thôi cái vấn đề mà một tháng mấy cô làm này không có tiền á là không thể trách tụi con được tại vì cái vấn đề đó là do cái cuộc sống của mình hồi trước mình làm mình không dành dụm chứ không phải là lỗi của con mà bắt buộc con phải là trách nhiệm con lo thì giờ tụi con chỉ gửi gửi gạo thôi nếu được thì các cô lấy còn không thì thôi chứ giờ gạo là con không có phát rồi gạo là phát nhiêu đây đâu bao nhiêu mà cho đủ với lại tiền là gạo là mạnh thường quân người ta cho gửi con hỗ trợ những khu cách ly phong tỏa chứ giờ mà con chở mà đi mà ghé lại khu nào cũng không cách ly hết trơn rồi xài sai mục đích là con mất uy tín chứ không phải là các cô cách ly phong tỏa tức là những chỗ nơi mà cô có f không cô hiểu không ở trong đây có ai f không không ai f không nếu mà nếu mà có ai f0 ở đây là dễ văng dây rồi ở đầu đường là mé bên kia không phải bên đây thôi thôi không nếu mà họ cách ly phong tỏa là họ sẽ cách ly hai đầu không cho ai ra hết chứ không phải là mấy cô đứng ở đây thôi vậy con sẽ gửi cho mỗi cô bịch rau nha còn nếu được thì dùng không được thì thôi con xin phép xin lỗi mọi người nha cho gạo rồi ai sẽ là người chịu trách nhiệm tiền của mạnh thường quân họ gửi con chịu. mạnh thường quân chịu rồi ai sẽ là người bị mất uy tín con bị mất uy tín rồi ai sẽ là người giúp những người sao không không được con cho vậy con quay lên mà người đây nè con nói thật với cô con nhìn vô đây là không ai cho hết không ai cho hết trơn kêu con nói thẳng là từ chối khéo và đi luôn á nhưng mà con vẫn gửi rau cho tụi cô vô dùng tại rau ở đây tụi con rất là nhiều nếu được thì dùng không được thì thôi con xin lỗi rồi nếu mấy cô không dùng thôi đi dạ rồi đi rồi bị dụ không phải là không hiểu làm gì không hiểu ai cũng lớn chứ không hiểu cái này là khác mà thôi không nói nữa đủ rồi chị là phải tìm vòng vòng muốn chết Phước vẫn nói hỗ trợ rau mà không nhận rau rồi nhận gạo nhận gạo sao được nhận gạo đó là hồi sáng Mạnh Thường Quân mới gửi cho Phước Phước mới mua một tấn gạo và thêm Mạnh Thường Quân gửi cho Phước là 450 kg nữa họ chỉ hỗ trợ những nơi cách ly phong tỏa thôi còn nếu mà không cách ly phong tỏa thì họ gửi cho xung quanh bà con của họ đó cũng vẫn được vậy đâu cần phải đưa cho phước mọi người xem và hiểu dùm phước nha tại vì phước cũng không phải là phước ờ, gì nè không phải tiền của phước còn phần rau đó thì phước tự mua thì phước có thể cho theo quyền quyết định của phước một bịch rau như vậy cũng ờ, mấy chục ngàn chứ ít gì mà không ai chịu lấy đòi lấy gạo lấy gạo thì thua xong rồi đổ thừa không đi làm gì nữa rồi đâu có tiền không có tiền thì sao đổ thừa phước được đâu trách nhiệm đâu phải trách nhiệm của phước đâu họ thấy không cho gạo mà không lấy luôn nha đòi xin gạo là tức là họ còn khả năng còn chẳng hạn như họ thấy đáng thương chẳng hạn như họ nói với phước là họ cho gì lấy nấy cũng được có là được là mừng là vui rồi nhiều khi vậy phước sẵn sàng phước cho gạo luôn đó còn cái này đòi xin gạo tất nhiên là mình không cho rồi dạ quận 4 em lên không được chị dạ cho rau mà họ không lấy thì thôi à rau thì gửi người một phần họ không lấy thì phước chịu thôi bịch rau cũng mấy chục ngàn chết ít gì đâu có chỗ nào phong tỏa đâu nè phước chạy ra thẳng tới đây đâu có bị phong tỏa gì đâu ê lỡ rồi chạy vô nhà bé nghi coi gửi bé nghi thùng sữa quên nữa bé nghi trời ơi quẹo bé nghi xích đi quẹo vô bé nghi đây kêu bé nghi với uh, chỗ nhà bà tư biết còn thức không nữa trời ha đóng cửa rồi dạ kéo ra quá trời hồi nãy mà phát gạo nếu mà phát ờ, thẳng thẳng tay luôn á phát thẳng tay luôn nếu mà phát gạo hết hết luôn tại vì cũng khoảng cỡ 500 400 kg đến 500 kg gạo chẳng chẳng hạn như là khi mà chẳng hạn tại vì mọi người á xem không biết cái tánh của phước hà, hà nói một câu với phước vậy nè nó cho gì cũng được dân cũng vui rồi ở đây khổ quá thiệt hồi nhiều khi phước còn cho gạo thêm nữa đó rồi cho mì trứng luôn á <laughs> tại vì nhiều khi á họ cứ đòi bắt buộc là phải ừ cho gạo khi mà bắt buộc cho gạo không thì phước sẽ không cho rồi xích lên trên nó xíu xích lên trên nó xíu đi xích lên trên nó xíu tự nhiên họ nói ở ờ, mạnh thường quân cũng xem rồi họ cũng cho trời ơi trời tự nhiên đâu khơi khơi vậy đâu ai chấp nhận đâu từ từ ghé lên ờ, kiếm nhà của bé nghi qua như qua trường qua qua trường mẫu giáo này trường mẫu giáo phải không qua trường mẫu giáo qua trường mẫu giáo xích lên cho nó xíu nữa qua cô qua chưa tới khu 3 luôn qua khu 3 luôn ờ xích vô trong nữa đây Phước đang tới khu 3A nè bạn nào ra được ờ, mé ở khu chốt khu 3A thì nói với Phước nha đây nè hồi nó Phước ờ, Phước đang ờ, chạy ngang qua khu 3A nè bà con có ai ở khu 3A này không nói thì để y hình như là Phước thấy gỡ chốt luôn rồi đó từ từ từ từ anh xếp vô lâu quá họ đi đi thường đi ờ, kia. Ê, ở ờ, ngoài qua trường này qua trường này qua trường này qua trường ánh dương nhớ không mấy nghiên học đây nè chắc mọi người ờ, nếu mà có kênh coi kênh youtube của phước thì biết sẽ biết được hoàn cảnh của bé nghi và bé hưng hai bé này thì phước lúc trước mà trước dịch đó thì phước giống như là hàng tháng phước đều ghé gửi sữa tiền giống như là nuôi á nuôi hai bé chắc nữa hai năm nay rồi thường là kêu là hai đứa con á hai đứa con từ trên trời rơi xuống của phước á dễ thương cực kỳ rồi đợt này lớn bự lắm rồi rồi à, ở nhà bà sắp tới rồi xích xe nè bà thì là bảy mươi mấy tuổi hai bé thì à, bị à, mẹ bỏ rơi từ lúc mà còn nhỏ luôn lúc mà mới mới mới một hai tháng á tới rồi tới đây nè đây nè đây nè nè xích lên xích lên trên nữa phải không hẻm này phải không đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng hẻm bé nghi nè đúng rồi đúng rồi chết có gạo rồi sao mà kêu bé nghi được đây để nhờ hoàn cảnh bé nghi thì đáng thương lắm bé nghi bé hưng bà tư ơi à, chú thắng ở trong đây thì ờ, bị ờ, cũng như là cái não bị vậy cũng nằm một chỗ bà thì bảy mươi mấy tuổi rồi nuôi hai đứa nhỏ lúc bữa phước biết là cũng đứa 2 tuổi đứa 3 ờ, tuổi giờ là đứa 4 tuổi đứa 5 tuổi trơn rồi lớn hết trơn rồi dạ kêu ơi vô kêu ơi ở đây lên kêu cho bà tư ơi bà tư ơi bé Nghi với bé Hưng lâu lắm rồi mấy tháng nay không ghé thăm hai đứa con từ trên trời rơi xuống sẵn bữa nay đâu kế bên đây đúng rồi nếu mà bạn biết bé Nghi là biết biết hoàn cảnh này Phước uh, à, thường uh, nuôi mấy năm nay vô mặt đồ này kêu cả shop đứng tim bé nghi ơi ủa anh bà tư ơi tụi này nó bận đồ này không hồi nói dòm vô ta tưởng là tới nữa đó kìa kìa kìa ai ra à chị ơi em phước phước dạ lâu quá không ghé thăm người với lại sẵn chuyến bữa nay có quẹo qua nè trời ơi nghe giọng là biết rồi phải không rồi à, lấy anh à, một bao gạo 10 kg à, mì trứng với lại gin à, hết thùng sữa nó vô luôn gin thùng sữa mà còn dư á à. con nè bà tư đây bà thì ở trong cái còn phước bé nghi ngủ chưa vô vô trong đi bà đeo à, vô dít vô trong đi thì ngủ rồi thôi vô đưa đồ vô cho bà với lại à, lấy bịch dao chưa dao sữa thấy bận đồ này vô tưởng là hốt mà đi hay gì tết rồi hả rồi rồi rồi mở đèn lên con cái bà chú thắng ngủ rồi hả chú thắng thì nằm chỉ nằm một chỗ vậy thôi mấy gài khổ quá rồi hả bà quá trời khổ hả đâu rồi con con coi hai đứa con ờ, từ trên trời rơi xuống con ơi mấy gà sao rồi hai đứa nó nói là mới nói là chiều nó là tóc ơi ngủ quá trời ơi sao vậy? trời ngủ rồi kìa ông ừ, trời cũng hại mình rồi trời hại rồi hả ừ, nó nói vậy đó sao này bé nghi bên đây là bé hưng bé hưng bé nghi hưng bự dữ rồi ha bự rồi rồi ngủ hai anh em ngủ vậy đó hả ừ. bằng tả nữa hả kìa ngủ rồi ừ. phê càng dạ. cho một để bọc chôm chôm đi với lại ờ, gửi bánh trung thu nè trung thu. rồi cảm ơn qua dịch đi con qua lại qua, thăm qua dịch đi trời ơi với lại uh, sẵn rồi con gửi gửi tiền ở xu mình đây thì an toàn cũng đỡ có ông ừ. quan á ừ, ông quan uh, ờ, đợt trước là quỹ của con còn giữ của bà nhưng là mấy triệu con không nhớ nữa nhưng mà giờ đợt này con gửi đợt này nha đợt sau thì con tính lại con cộng lại giờ lâu quá con quên rồi như bảy tám triệu vậy giữ của bà đợt này ông Quang gửi cho bà 2 triệu ba vẫn như là bình thường con gửi bà 2 triệu ba nha ở đây là rau với sữa gạo cái này thì con gửi cho bà để bà dùng thôi ơi trời mừng quá trời đây là mới mua mượn tiền mua tả mua mượn mua tả hả không có lãnh lương được người ta không có phát không có phát được cho tôi lương rồi dạ nhà này là nhà của bé nghi với lại chú thắng với bà tư á nhà này cái nhà này hồi xưa là cũng phước uh, ờ, lập máy lại cho bà nè nhà sửa nước dột hết trơn sửa lại hư ừ, hết trơn rồi phước sửa lại cho tôi rồi thôi vậy nghe con đi nha bà tư rồi, cất mấy dạ này vô con nha Hả? Ờ, rồi. em vô con nha có sữa cho hai bé luôn á rồi <laughs> rồi chào bà giữ cái bóp giùm anh luôn nha rồi rồi thì hàng tháng cũng như là phước cũng hay ghé gửi lúc trước mà giờ mấy tháng nay dịch không mà không có đi được bữa nay sẵn chiến rồi quẹo qua ở bên 3A có bạn nào ở trên đây cho bên 3A không anh em mình à, quẹo qua 3A cho hai bé đó là đều bị à, bị bỏ rơi đó rồi bị bán luôn lúc mà cha cha nói với mẹ nó tính bán á khi đó là nó mới à, được có mấy tuổi à rồi sau đó bà đó là bà cốc bà mới giật lại dành giật về bà nuôi rồi chú chú thắng là con của bà bà bị cũng nằm chỗ gì đó chú đó thì bị giống như là giờ người thực vật vậy đó đi nha bà tư rồi vô nha vô giữ gìn sức khỏe nha rồi nuôi nuôi uh, nuôi hai bé tới giờ đó cho cũng ăn học hai bé nãy học ở trường ánh dương á mới lớn cũng 4 tuổi rồi đó cũng hai năm rồi đó đẹp gái lắm để nữa sau khi qua dịch nữa bước ghé bước thăm lại ờ, bước quay cho cô chú anh chị xem ủa đi đâu vậy quay đầu quay đầu quay đầu tưởng mà chạy vô mỹ khánh luôn chứ ờ, tôi nói vô phong điện móc lên trên kìa mà ôm cua đó ra được kìa sao mà không ôm cua con cua bự đó trước kìa à, đúng rồi có coi youtube vụ, vụ này rồi bé giờ lớn rồi đa số hoàn cảnh à, hồi nãy khi mà phát ra hẻm 4 đó cũng là cô chú út đó chú đó, út đó là chú ăn chay trường đó là phước cũng vừa mới cất căn nhà cho chú xong đó vừa cất xong cái thì theo chỉ thị 10 uh, 16 luôn phước chưa kịp bàn giao luôn chú út là còn dư 10 triệu á tính đi mua bếp ga cho chú nhưng mà chưa kịp luôn nãy hên quá quẹo vô chổng ờ, trao quà xong rồi sẵn rồi gửi cho chú phần quà luôn chú đỡ cái là chú ăn chay trường nên uh, xài không có nhiều chứ dạ ngoài gãy thì ờ, có lẽ chắc ờ, qua dịch ngoại ờ, kiên giang lận phước đi không thăm được nhưng mà cũng có liên hệ thì ngoại vẫn khỏe thì cô phước có nói với cô bảy là cứ việc mượn tiền ai xài đỡ đi rồi xong rồi qua dịch phước lên thì trả cho người ta tại vì quỹ của ngoại thì phước còn giữ tới ba mấy triệu lần nói chung nhiều hoàn cảnh lắm nhiều hoàn cảnh phước chăm lo hàng tháng lắm mà giờ đang trúng dịch cái là phải chịu hết rồi bởi vì giờ đang gán hỗ trợ bà con cho với lại chung tay góp sức cho nó dập dịch cho nó bớt rồi khi mà qua dịch thì anh em mình à, sẽ tiếp tục trở lại à, vlog à, hỗ trợ từng hoàn cảnh xác minh kỹ hơn bây giờ thì bó tay đang dịch không có xác minh được ai chứ rồi khu 3 khu 3 khu 3 ở đây có có ai không có ai không, dở phong tỏ rồi không có gỡ phong tỏ khu chợ phúc trong anh nè phúc nhà mẹ anh cô ba dở phong tỏ rồi nha cô chú anh chị dạ, dở khúc ngoài à dở khúc ngoài rồi khúc trong thì mình không gành khúc nó, gào khúc trong ở đây không ai chắc cô ba ngủ hết rồi hên quá bữa nay chạy vô được gửi cho bé nghi mừng cái gà hết sữa lâu lắm rồi ngủ ờ, hai đứa mà nó hay là nó là làng ông sụm chứ <laughs> buổi tối lại kêu cửa bận đồ này giờ mai có hết hồn chứ mấy con phước nè mới chịu là lạ là thua tưởng vô hút ai ờ là, là <laughs> tưởng vô hút ai nữa <laughs> tranh thủ ờ, tranh thủ chị ánh nga kêu tập ờ, lái đi tranh thủ để qua dịch lấy xe vinh xe về đợt rồi nhém nữa là em ờ, thi rồi chậm mấy bữa nữa à, mà em thi xong rồi bữa 10 uh, 15 em thi mà chưa chân mới 12 chỉ thị rồi xong luôn đâu không có sanh đôi hai đứa cách nhau bạn nhưng mà đứa nào cũng đẹp trai chứ dễ thương thì đó ai cũng vậy thấy tự nhiên tối xe dừng lại bận đồ này không ai cũng quýu chứ tưởng tới công chuyện nữa chứ em mình à, đang dưới dốc cầu cầu này cầu gì ta cái găng cầu cái găng nha bạn nào ở gần gần khu này à, mình đang chạy về đường à, ba tháng 2 nhé có gần gần khu này thì inbox nhé lên tiếng để mình gửi ghé mình gửi luôn nay vợ em theo à, mấy gài cũng có theo mà ngồi sau lưng á tại em giấu camera cho núp bên sau nè núp bên đây nè nè nè đó bả ngồi kìa chị nga kêu em kìa dạ mày rau mấy gài là bả vô phụ á núp sau lưng em á bởi vì giờ em đâu thấy đâu gì dạ, ờ dán nghe ngồi sao vậy chứ là một đống đồ nè dự trữ sẵn nè nhãn rồi chôm chôm mấy cái này là đồ ờ, cốc chôm chôm thì cho rồi bầu mà cũng xung phong nữa hả bầu có bạn nào ở bên đường 3 à, tháng 2 30 tháng 4 không ạ có thì để mình quẹo qua luôn nhé rồi điện cho cái chú đó cái nữa thôi mình vòng à, về được rồi để uh, giữ gìn sức khỏe nữa mai tiếp mai uh, lên lịch cụ thể không chỗ bốn mậu thân này nữa xong rồi qua bên 38 à, Nguyễn Trãi cái nữa là xong rồi à bị tổ chát cái hẻm à, kia xem tí xíu nữa nếu mà nãy cái khu đó đang bị căng dây phong tỏ là mình chơi hết chơi mớp môi với bà con luôn á <laughs> chơi gì gì chơi mớp môi luôn, là đó. cho hết luôn á à, chơi mớp môi luôn <laughs> trời ơi trời từ miền tây của ta không biết mớp môi luôn chơi chơi giật gì vậy giật bút gân luôn em ơi xin bốn phần rau ở bên đường Trần Quảng Na không cho nha em hẻm 208 cách mạng tháng 8 hẻm này như nhớ cho rồi mà em 9 phần 10 phần gì cho rồi mà và cái số điện thoại này thấy cũng quen quen lắm á cái số điện thoại này là điện cho rồi luôn rồi nè 03 số 7 cái số này là điện cho rồi luôn bữa nay xin nữa wow xin hoài gì, số này anh mà bấm lên là nó hiện lên quen số này quen 3 số 7 này số này quen mà xin rồi xin hoài cho bạn cho em xin 9 phần 9 phần à không 03 số 7 216 329 cách mạng tháng 8 hẻm 208 bữa hổm không phải là xin hẻm 208 mà bữa hổm là xin hẻm khác hay gì á cũng vòng vòng đó nhưng mà là cái số điện thoại đó anh nhớ cái số điện thoại này quen lắm bữa hổm có xin rồi đúng rồi đúng nếu mà đúng phong tỏa là chơi là bức gân luôn á giật tóc móc mắt luôn chơi là chỉ cho cho còn cái nịch không luôn á anh em mình mới về á còn nếu mà không đúng rồi thì ờ, về chia tay 4 cả nha thôi vậy anh em mình ờ, chào cô chú anh chị nha hẹn gặp lại nha anh em mình qua hẻm một xong qua Nguyễn chảy rồi mình về bye bye à